cái clip này à, kể chuyện có một ông anh kết nghĩa chơi nhau cũng mấy chục năm cũng hai mấy năm tên là Hoàng Quy Hoàng khi cái clip này ra thì à, tất cả những kia à, ở dân dùng siêu canh Bali này những người à, làm công ty điện tử đều biết tên ảnh tên là Hoàng Quy Hoàng người một trong những người Việt Nam nổi tiếng nhất làm lương cao nhất chức vụ cao nhất trong ngành à, di mạch điện tử ở vùng này à, đó là trong ấy, ấy ngoài kia chắc cũng có người hơn nhưng mà sofa mình thấy có mình ảnh thì khi ảnh à, ảnh chết cách đây khoảng 2 tháng 3 tháng rất là đau lòng là Việt Nam mất đi một nhân tài kiếm người như ảnh cũng khó trước chú tính đem mấy công ty chứ tính đem mấy công ty uh, à, điện tử à, cũng phải đến nhờ ảnh để mà về bển nhưng mà ảnh chết đột xuất thì nó tóm tắt lại cái chết rất là đột xuất của một nhân tài rất là giàu có bỏ lại số tiền rất là lớn khủng khiếp à, thì à, có một ngày cách đây khoảng 3 tháng có thằng em tên là Tùng Nguyễn làm cho hãng mát xanh thời xưa anh cũng là tờ, là làm mát xanh rồi anh bán mát cho tụi uh, Trung Quốc trước tiên á, ông apply material VP chức rất là cao rồi xong cái nhảy như qua bên Novelis thì bán Novelis cho Lam Research thì bán cho Lam Research <laughs> xong nhảy qua mát ông bán mát cho tức là những công ty lớn mà ông mua bán như là đồ chơi vậy đó một cái công ty của người ta tỷ tỷ không ông bán vậy thì một người này rất là quan trọng cho nên hôm nay có clip nói về ảnh xin lỗi anh dòng hồn anh chắc cũng ờ, không có ấy để ờ, kinh nghiệm cho người đời hiểu giàu sang phú quý cũng chẳng có nghĩa gì vô thường lắm rất là mạnh khỏe không có bệnh gì hết thử máu ra không có cao máu chẳng gì ngày uống chừng một chai XO là chuyện nhỏ không có gì hết trơn rất là mạnh khỏe đi vừa làm công việc thì cái công việc cuối cùng của anh là đang ở Singapore anh làm chức uh, phó tổng giám đốc ở bên đó đó Hiền Tùng ở nó gọi nói uh, anh Kiệt <laughs> anh Hoàng chết mình cũng không tin ổng mới vừa gặp Kiệt có hai tuần trước đó về uh, về San Jose thì đầu tiên người xuống máy bay là gọi việc trước liền người gặp nói chuyện thì sau đó hai tuần sau là tùng gọi nó không chết không tin việc nên không tin mạnh khỏe cháu không bệnh gì sao chết à, thì nó đi uh, exercise đi bộ uh, với gì ta anh nó tên gì quên cái đi bộ cái mệt mệt cái về về nằm cái chết chết trong khách sạn à, trong cái nhà của ông không ở Singapore ở Mỹ nhưng mà làm việc bên Singapore ở bệnh rồi lúc đó thì người thì nói là bị stroke người thì nói bị này bị kia thì, thì nghĩ ông này là chức cao liên hệ là giao thiệp lớn quá thì có thể um, bị uh, mấy anh Trung Quốc nó cho một hai con corona nhẹ nhẹ uh, đi chứ không tin không tin ông chết kiểu đó mà cũng nghe tin xong cũng buồn rồi ngồi cũng khóc có tiếng đồng hồ tại vì ngày xưa lúc mà ảnh ở bên um, bên uh, Boxy tiểu bang uh, kia kìa cũng qua Cali thì những năm đó con gái mình mới có cái thôi nôi thôi thì có mời uh, chồng anh đến thì hôm nay con gái mình 28 tuổi rồi anh em nha cũng 27 năm rồi qua hôm qua đây cũng lại rồi quen từ đó cái uh, làm ở đám ma rất là linh đình ở Singapore mấy uh, chủ rồi ổng đi vô in theo này xem xanh là chuyện thường không có người nào mà có khả năng này chứ nghĩ là từ nay tới mười mấy chục năm sau chắc cũng khó kiếm người được vậy rất là tài những lời việc nói á, thì ai cũng biết nó nói tên á, thì cứ kiểm chứng à, bệnh thì khi đám ma cũng có mấy ông bự à, chính phủ Việt Nam đi nữa đó rồi có à, chủ cả rồi đi nhiều trong lúc cái à, chuyện là vậy lúc đám ma thì xác còn nằm bển cái đây cái rồi cái uh, mấy à, trong ban mấy anh em mới ngồi xuống ngồi thiền xuống kêu ông tới ông tới thì lúc đó ông mặc hiện là về mặc cái đồ vest cũng màu vàng vàng da bò thì giống như lúc cũng sống mình cũng thấy y vậy về cái là cũng tươi tẩn ông biết ông chết nha mới có mấy ngày ông biết ông chết liệm bên kia bên kia đang đám ma ông mà ông về mỹ ông chơi cái uh, mời góp ba ly rượu so mà tin luôn mời ổng nóc bây giờ uống chết mà còn khoái uống SO nữa ở bờ cái đó uống có thiệt á xỉn rồi thiệt luôn nữa không <clears throat> cái ờ, nói chuyện đủ thứ hết nhắn nhủ lại ờ, nói lại với vợ con với gia đình má ảnh lum á nhắn một đống tại vì có cơ hội tiếp xúc được với người cõi dương á, thì ờ, mà những lời chưa nói được thì nói tại chết cũng bất kỳ tử kiệt hỏi anh chứ anh bị gì anh chết à, ông nói chắc tới số thật sự ông <laughs> chết mà ông cũng không biết người ông chết ừ. mà cũng không ai làm gì à tự nhiên cái rầm đi vậy đó à, thì câu chuyện chút xong thì mình sẽ hiểu lý do ông chết thì à, nhắn nhủ bỏ lợi đâu cũng khoảng ba bốn trăm triệu đô á giàu dữ lắm mà đang mạnh không có chứng bệnh gì hết bình thường không có bệnh gì hết không có khám bác sĩ gì hết làm lương năm cỡ triệu mấy hai triệu ở đây đâu ai làm lương cỡ đó ta làm năm chục ngàn đô ta mừng không là triệu rưỡi hai triệu mới chịu làm lương năm tài hoa mà chơi việc 27 năm mở Thiên Long Sơn mời ông lên chơi đó là chỗ này thờ Phật anh đừng có uống rượu nha uống trà rồi thôi <laughs> con lần cũng lên nha còn lén bỏ chai rượu vô trong cái bình nước ngọt nữa lên chả uống trời ông nội nghĩa là đi với à, mình cũng khuyên anh là anh già rồi ông lớn chỉ có 5 tuổi nha còn à, không có già lắm có 5 tuổi xíu công đức tâm linh này không không tin không tin <laughs> vậy mình biết có và ổng là cũng là ông tiên đi xuống á tiên tiên xuống chứ ờ, khi mà ở đời sống nó thành công quá vật chất tiền nhiều quá người đời đi đâu cũng cúi đầu chào nữa <laughs> tự nhiên cái quên phật liền à. à, ai mà được mấy cái đó là bảo đảm không bao giờ nhớ phật cam cam đoan luôn mình cứ khuyên hoài nó ở đó anh em xây núi thì anh tặng cho em cái tượng rồi đấy <laughs> không có vụ đó khi ông mất thì đó nghe lần đầu tiên về bên Singapore đang liệm thì mời cái dông ông về ngồi nói chuyện này nhắn nhủ đủ thứ nói là anh chết nhưng mà mốt anh cũng sẽ theo gán giúp em nói gì đạo Phật không ông không sống mà không giúp không chết chứ họ không sống mà không làm chức vụ chứ mình cũng không nhờ tánh của mình cũng kiên cường lắm mà nào duyên tới thì làm còn không tới không có năn nỉ đầu gối tôi không có năn nỉ ai phải quỵ lị ai xin đồ làm hay là <laughs> mượn tiền ai cả đời không có chuyện đó ừ. không phải đi về bển thì à, đám ma bên Singapore cỡ khoảng ba bốn tuần thì lúc đó chị Thủy là vợ ảnh này nói cho chị cũng nghe luôn sẵn có duyên nói luôn chứ ông nhắn nhiều quá rồi chị không tin nói lại à, ngày em này khùng nữa cũng cũng tội tôi tôi tình thiệt tôi nói thiệt chứ không có ăn hai đồng nào nhắn mà không nói lại mình cũng thấy khó chịu nè <clears throat> mà nói thì vợ không tin gia đình không tin thì sao mà nói à, tôi nói chuyện chồng tôi không được kiệt sao nói chuyện với ổng được cái um, chuyển xác từ Singapore về về tới ờ, ốc hiêu tức là San Jose có nhà hoàng ốc hiêu đường Thu Ly á thì à, bữa đó à, thấy cái ngày mà giống như ngày đi chôn ổng đó ngày mớp đầu liệm chưa chôn à, bữa đó mới liệm thì đọc kinh ta đang đọc kinh thì ở đây cũng ngồi triệu ông tới triệu tới thì lúc này khác nhà này có hai ông thiên tướng cao người nghiệu cỡ bằng ba thước nữa ừ, đi vô à, kè ổng lần này là không có tự do hồi bữa hổm mấy tuần trước lúc mà liệm bên singapore còn tự do nha lần này là có hai ông kè hai ông kè mà đúng ra ông không có được đi gặp nhưng mà dầu sao hai ông đó cũng chắc quen với mình nó gì nể cho nên dẫn ông tới dẫn tới gặp gặp cái ngồi nói chuyện lần này cũng như lần trước mình đâu có biết đâu góp 3 ly SO mà anh Hoàng uống <laughs> à, lần này có thêm Tùng nữa Tùng có thằng mà nghe em mình nó làm mát xanh đó Tùng Nguyễn á ngày mốt kiếm nó gọi hỏi thì có không ơi à. cái lần này ổng cũng ngứa miệng thằng sao biết, ổng gán vô à, mình để mà ổng mượn cái xác nói chuyện mà vô ông nổi mình cảm thấy à, có gì à, có đẩy ra liền à, đâu có ai <laughs> muốn chơi trò này được gì đâu phải dễ sửa giờ không có vụ này không có ông nhảy qua bên tùng thì tùng thấy lạnh tay lạnh chân đồ này kia tức là ổng không có muốn nói chuyện dài chữ không muốn nói cho đã hay sao không biết cũng không đi vô được <clears throat> cái à, đầu ông nói nói đúng 9 giờ là ông sẽ không còn ở ờ, thế gian nữa không có còn ở chỗ ờ, đó nữa tại vì ờ, hết giờ phải đi rồi hai ông này kè phải đi mà lúc đó là đang ngồi là khoảng 8 giờ mấy rồi còn có mấy chục phút nữa thôi à, mà ông đã nói vậy rồi ông không còn cái đó nữa ở đó chỉ là có cái xác với là ai lại ai khóc vậy đó là không có ổng đứng chứng đâu mà nhân kia đâu có biết đó rồi lần này góp ba ly rượu thấy cũng cũng nhìn nhìn nhưng mà không dám uống tại biết làm sao nó hai ổng nói hai ông dữ quá không có cho uống à, thôi kiệt, uh, à, cho anh xin ba ly nước lạnh thôi thế nào <laughs> lấy ba nước lạnh lấy chai nhỏ gót ba ly để uh, uống nước lạnh chứ kỳ này không dám uống rượu mà lúc ông sống uống dữ lắm chết cũng ghiền rượu dữ lắm á à, mà ở đây ở Hải mình nghiện gì mình chết nghiện đó nha nó cũng y vậy thôi à không khác gì hôm cái à, ba nước lạnh uống cũng ba nước lạnh nhắn nhủ một đống này nọ đủ hết rồi kêu à, mẹ này chuyện cá nhân thì cũng nhắn gì mình đâu dám nói đây đâu bữa nào <laughs> gặp gì vợ ổng gì thủy mình mới dám nói vợ ổng không tin nữa xong cái uh, hai ông hai ông đó là không phải là, là ở mình đó mình tưởng là đầu trâu mặt ngựa thì cái này không phải hai ông đầu trâu mặt ngựa hai ông tướng mặc đồ màu xanh nha. à, kè kè đi thì mình mới biết là ông phạm một cái lỗi gì á với thiên đình cho nên bị bị phạt đi về sớm à sau này mà từ từ mình hỏi mấy cái đó là chuyện cá nhân mình không dám nó không bị lỗi gì nhưng mà phạm phạm thượng okay, à, đi đó. chứ à, ở trên đó, cũng cho mỗi người có thời gian mang cái xác phàm khó lắm nó còn khó hơn con rùa mà đội lên đụng gốc cây à, nữa đang phạm phạm bị phạt đi về sớm rồi ờ, để trả um, chắc này ờ, đi um, đem đi về phỏng vấn thì lúc đó hai ông vẫn đi dục tới bữa nay cứ kêu lại cũng không được tại khi mà ở trong khi vừa mất trong 49 ngày mình muốn kêu lại nói chuyện với ảo mà khi người đó mà bị đọ hoặc đi đầu thai hay đâu á không có kêu được không có cách nào nói chuyện được à, trừ khi à, quan trọng làm sao đó chứ không còn thảnh thơi bên kia như mình thôi vô à, vô cửa sắt rồi đâu thì ra được đâu phải dễ muốn ra phải kiếm uh, kiếm công an hối lộ đồ sao cái này khó lắm không phải ra được khó em đi thì từ bữa giờ em đi biến luôn vậy đó thì tóm tắt lại một người rất là giàu rất là có tiền một câu chuyện ngắn này nhưng mà mình mới hiểu đời rất là phù du và dạ, sự thật đó là kinh nghiệm những cái gì những clip mình nói là đều là có thiệt xảy ra trong đời thì mình mới dám nói thì đó mình có ông anh vậy à, cách nghĩa chết vậy đó mà ổng rất là cũng ổng chỉ là ham chơi thôi chống hiền đàng hoàng chống không có như người ta thì huống hồ chi những người mà <clears throat> không hiểu mấy cái này rất là nhiều người đang bình thường ngã cái rầm đi ngã cái rầm đi như là sung rụng vậy có những chuyện ông nhắn lại để nói với vợ con gia đình với má ổng đồ mình chưa cơ hội để nói nói người ta cũng không tin rồi <clears throat> làm gì nói chuyện được với ma thật sự không phải ma mình nói ma không có đúng cái danh từ đó mình phải gọi là người mà không có thân tứ đại chân lên còn người người dữ chết thành ma dữ nghe nhất là mấy nhỏ trẻ trẻ chết thành yêu á yêu tinh còn người à, người hiền cũng vẫn là hiền còn nói về củ quyền ai cũng phải thờ à, ông bà mình củ quyền củ quyền mình nó chết đâu phải ai đâu cũng còn lãng giảng nữa mình đó nên thờ của quyền cái không địa đó nên thờ đây mà mấy tại mấy người đó là sát với mình nhất á chấn tà chấn này đâm kia chứ mỗi là mình khấn là của quyền mình giúp với ông, với ông thổ địa rồi giúp chứ còn ờ, Phật đổ trên xa bận đâu mỗi chút ai khấn trên thế gian này ngày có mấy triệu người khấn đâu có rảnh đâu làm hết nên của quyền mình đó, là sát với mình nhưng mà ngược lại của quyền mình thấy chứ mình làm bậy á cũng làm cho mình mất của mất tài để mà mình hiền lại mục đích họ biết là nghiệp à, không có tiền không tạo nghiệp có tiền tạo nghiệp thôi tóm tắt lại thì đó hoàng quy hoàng bữa nay cái clip này thì kể con anh ông mất thì à, khi người mất không có không phải là hết mất là tiếp tục cuộc hành trình à, khác ừ, có thể là hay hơn có những người như uh, movie star rồi này nọ hay những người nổi tiếng người ta chết trẻ không phải đừng tội nghiệp người ta người ta chỉ xuống đóng vai khúc đó người ta chết sớm người ta đi ờ, đi qua bên kia người ta đầu thai lại người ta đóng vai khác tức là lễ cho xã hội nó có những cái vai vế như vậy chứ không phải ờ, ô nói ông đó uh, Michael Jackson sao chết sớm phải nó chỉ làm nhiều bản nhạc nó rồi cái vợ đầu thai là nhỏ cái mốt nó làm bản nhạc đời mới vậy đó tức nghĩa là đóng vai thôi người chết sớm không hẳn là phải là mất phước đâu không phải như vậy ừ. như mấy ông tướng cũng vậy giống như vua văn trung mình đó chết sớm nhưng mà ông lại đóng vai vua khác dạ, tôi chỉ cần ông đóng một khúc vậy thôi như y như là người đời đóng phim à, ai đóng phim giỏi tôi cần khúc đóng phim dở thì tôi cần nguyên nguyên bộ <laughs> đóng sống tới trăm tuổi mà nghèo hay là thiếu thốn khổ dữ lắm ừ, hạnh á hay là phật nó hay là uh, <laughs> clip nhỏ nhỏ có kể chuyện ông anh chuyện nói thiệt thì uh, mong uh, các anh chị uh, nào mà có uh, hiểu về chuyện này đó thì muốn gì cứ gọi mình liên lạc mình nói tiếp đó, chỉ sơ sơ vậy thôi một nhân tài của Việt Nam đi một cách đột ngột làm tôi cũng buồn một